mặc dù bạn xanh toàn bộ đó nhưng mà vung quanh toàn vàng với cam với đỏ thôi thì rất có thể bạn không đi làm được nó cũng là điều bình thường thôi ha. nhiều người thắc mắc là tại sao mình vùng xanh mà không cho đi chào mừng các cô chú anh chị em bạn bè chúng ta đã quay trở lại kênh thông tin trai quan thì vẫn là mình đây hôm nay mình sẽ trả lời một số câu hỏi của các anh chị em thăm thắc mắc là vùng xanh thì được xác định như thế nào ừ, thì cập nhật thông tin vùng xanh ở đâu đấy thì, thì bây giờ chúng ta đi vào vấn đề luôn nhé để khỏi mất thời gian của mọi người thì câu thứ nhất là vùng xanh được xác định như thế nào? Thì nó tùy từng khu vực mọi người ơi. Trên cái bản đồ này này, đó mọi người mình sâu cho mọi người cái bản đồ là à, cập nhật vùng xanh ở thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai đấy. Thế nhưng mà vùng xanh được xác định theo phường hay theo như nào thì đấy, vùng xanh như trong bản đồ này thì, thì theo quy định bằng phường rồi đấy. Đấy, thế nhưng tùy từng khu vực đặc biệt đặc thù có thể là vùng bạn vàng nhưng mà chỗ bạn xanh tiện đường đi lại được thì người ta vẫn nới lỏng cho mọi người đi đấy. Nên là mọi người nhớ nhé tùy tình hình của mỗi địa phương đây là cái bản đồ để cập nhật thông tin vùng xanh thôi mình đã có nói với mọi người là cái công văn của thành phố ấy là việc đi lại của người dân là do phường xã phường ấy, cấp giấy và quản lý việc đi lại thì họ cảm thấy thuận tiện an toàn thì họ mới cho đi được nhé được chưa thế còn là cập nhật thông tin vùng xanh ở đâu thì đây mọi người vào cái trang web này này biên hòa đồng nai gov vn đó thì cái cái bản đồ này sẽ cập nhật thay đổi theo từng ngày nhé mọi người có thể hai ba ngày đây cái bản đồ này cập nhật ngày 21 tháng 9 đây này 17 giờ 00 này thì mình đang quay thì là 7 17 giờ 20 ngày 22 tháng 9 rồi nhưng mà chưa thấy cập nhật lại chắc là phải mai mốt nhé đấy thì mọi người vào đây mọi người thấy này nếu phường của mình xanh bao nhiêu bao nhiêu phần trăm xanh bao nhiêu phần trăm vàng bao nhiêu phần trăm đỏ chúng ta biết là chúng ta sắp được cái làm hay chưa thì chúng ta chuẩn bị tâm lý đúng không thì mình nói rồi nhá tình hình đặc thù của mỗi vùng nó khác nhau có thể là bạn ở à, bạn ở cái vùng vàng này nhưng mà bạn ở ngay rìa đường quốc lộ mà chỗ bạn nó xanh rồi họ khoanh vùng bên trong rồi thì họ có thể vẫn cho bạn đi làm cái là điều bình thường đúng không hoặc là bạn ở cái phường Tân Tiến này này mặc dù bạn xanh toàn bộ đó nhưng mà vùng quanh toàn vàng với cam với đỏ thôi thì rất có thể bạn không đi làm được nó cũng là điều bình thường thôi à, nhiều người thắc mắc là tại sao mình vùng xanh mà không cho đi thì vùng xanh không có đi vì sao thì lý do như vậy đó mọi người đấy mà tại sao tôi vàng tôi vẫn đi được đấy như ông này vàng này ông này vàng ông ở ngay bờ sông hay là ông ngay à, ngay quốc lộ đi thì cái chốt người ta vẫn có thể đi được ờ, ờ, tổ cái phường họ vàng nhưng mà tổ họ, khu phố của họ xanh đúng không đấy thì mình mình nghĩ là họ khoanh theo khu phố theo tổ dân phố thì cái đó là nó linh động nó không có một cái quy chuẩn nào cụ thể cả tùy vào cái tình hình thuận tiện của địa phương thì họ họ, họ nới lỏng thôi nhé xin cảm ơn mọi người đã xem video thì mình chỉ chia sẻ vậy thôi còn mình có cái file excel để ờ, quy định cái phường này hàng ngày á ai quan tâm thì mình sẽ mỗi ngày hoặc là khi nào có cập nhật mới thì mình sẽ sâu cái file excel đó cho mọi người vừa kèm theo bản đồ này nữa mình phân tích cho mọi người hiểu được luôn thì đỡ phải đọc và tự phân tích nó khó nhé thì cảm ơn mọi người rất nhiều nếu mà ai quan tâm đến chủ đề này muốn mình phân tích cái bản đồ vùng xanh có cả file excel để quy định từng phường từng khu phố một của từng phường một thì nếu mà có 50 bình luận thì mình sẽ yêu cầu thì mình sẽ làm nhé mình có nhận được file excel luôn á từng phường mà từng khu phố luôn á phường nào xanh hay đỏ mà khu phố nào xanh khu phố nào đỏ khu phố màu cam khu phố nào vàng nhưng mà nếu mà có 50 người yêu cầu đi thì mình sẽ làm cảm ơn mọi người nhé thì mình xin phép được dừng video ở đây